Hello xin chào các bạn Chào Đình Phúc nha, Học viên nhóm VIP của thầy đúng không Ok Chào Quyên Chào Linh Mốc Xin chào xin chào mọi người Các bạn vào đi Share và tag ờ, các bạn của bạn vào rồi Mình sẽ học ngày hôm nay nhé Hôm nay thầy tiếp tục dạy các bạn một bài về đồng nghĩa trái nghĩa được nhỉ? Chào ờ, Duy Anh Chào Mạc Văn Thành Chào Minh Cường tiếp tục xem có ai mới vào nào chào hạnh mỹ nhá ok chào hoàng nhi chào thùy duyên chào tuấn đào hello hello tiếng bé à à ok thầy chỉnh lại tiếng các em nghe chưa ok chưa nghe rõ chưa rồi về thấy chỉnh tiếng nhỉ Ờ ok chưa Chắc là ổn rồi đúng không Chắc là ổn rồi Nãy ờ, cái ờ, vị trí để tiếng nó hơi bé chút Rồi ok Loa ổn chưa Thế này được rồi đúng không <coughs> hôm nay ít người xem nhở Đi đâu hết rồi Hay là chắc đang bận học trên ờ, trên trường nhiều nay em ốm à căng nhỉ các bạn đi đâu ốm hết rồi sao thầy chả thấy đứa nào lên học này được có 124 bạn các bạn đi đâu hết rồi ok chưa hôm nay ít người học thế nhỉ Để chờ tí chắc nó mới lên đấy hello chào các bạn chào thùy duyên chào Hạnh Mỹ, chào Darwin, chào Nguyễn Mạnh, chào Hoàng Thảo. Kệ nhá, tí mình không chờ đâu, cứ học đi, để nhá. Ok. Chào duyên Di Thiên Huỳnh. Có đây là tên thật của em à? Hay là tên uh, nick thôi? chào Đức Nghĩa nhá chào Vũ Nguyệt chào Hà My hello 150 bạn mình bắt đầu học nhé các bạn nhé có 10 bạn nữa thôi là mình bắt đầu học luôn đấy thầy nói xong tí còn có trăm người <laughs> Minh Cường à, à, thầy vẫn nhớ chứ hình em em đổi cái ờ, ảnh ờ, đại diện đúng không ờ Lan Anh JMG chào bạn ok chưa các em mình học đi học đi xong rồi tí các bạn vào sau thì các bạn học sau nhá đó hôm nay mình sẽ học về đồng nghĩa trái nghĩa thì những câu đầu tiên sẽ là đồng nghĩa nào bắt đầu câu số 1 We oppose this war as we shouldn't do any other war which created an environmental catastrophe thì cái từ catastrophe đây nghĩa là gì Đấy. nào đồng nghĩa nào các bạn hello chào lan anh chào nguyễn tuấn chào thùy linh chào các bạn nhá chào nguyễn thị linh nhá à, bạn này cùng tên thời nào tiếp tục Úi dồi, <laughs> bạn gì có tên khó quá thấy không đọc nổi List gì đấy đúng không Ok Nào chúng tôi phản đối cái việc chiến tranh Bởi vì là nó à, chúng tôi As we shouldn't do any other war Bởi vì chúng ta không nên gây ra bất cứ thêm cuộc chiến nào nữa Nó sẽ tạo ra những cái phá hủy về mặt môi trường Vậy thì ở đây mình xem nào Pollution thì là ô nhiễm này Ô nhiễm nói chung thôi Thế còn ở đây mình có từ disaster là một cái thảm họa thảm họa này convention là một cái gì đấy mang tính gọi là hội nghị đấy nhỉ còn từ epidemic thì là dịch bệnh vậy ta bạn chính xác đây là b rồi disaster catastrophe có nghĩa là một cái uh, gì đó rất là thảm họa ô em vẫn chưa nghe rõ à thế thấy là mức loa to lắm rồi các bạn nhỉ em thử chỉnh loa của em to lên nữa xem các bạn ai mà nghe rõ thì comment lại cho thầy là đã rõ nhá để thầy biết phát xem là cái loa còn bé không Ok, câu 1B Câu số 2 Relaxation therapy teaches one not to fret over small problems Câu số 2 Relaxation therapy teaches one not to fret over small problems. Có thể fret over các bạn không biết nhưng các bạn có thể căn theo nghĩa câu rồi đúng không? Ừ. Căn theo nghĩa câu để để dịch ra. Đấy người thì rõ người thì nhỏ rồi các bạn tự chỉnh loa nhá. Cái đấy thì chịu. Đa số vẫn ghi là rõ rồi đúng không? Hoặc là nếu mà không rõ nữa thì các em có thể lấy tai nghe đeo vào. Đấy. nào những cái người mà làm gì à relaxation therapy teaches tức là cái việc mà chúng ta trị liệu mà làm cho liệu pháp gọi là thư giãn đấy được nhờ thì nó dạy cho người ta cái cách là không gì đó với những vấn đề rất là nhỏ tức là đây là chúng ta không nên bị băn khoăn lo lắng với cái gì đó vậy đáp án sẽ là gì worry about thôi được nhỉ Đấy. ok đây là lo lắng thôi được nhỉ thế còn tức giận thì nghe nó có vẻ hơi quá đúng không ạ vấn đề nhỏ thì không ai lại tức giận gì cả chủ yếu là lo lắng thôi nhá còn look for là tìm kiếm cái gì look for tìm kiếm get involved in nghĩa là liên quan đến cái gì đó không chính xác ok đừng lo lắng đến những vấn đề nhỏ đấy câu số 3 The 1923 earthquake in Japan killed about 200,000 people and left countless, wounded, and homeless. <clears throat> The 1923 earthquake in Japan killed about 200,000 people and left countless wounded and homeless. Câu số 3 các bạn sẽ chọn đi đây. Ừ. Cái trận uh, động đất ở Nhật vào năm 1923 đã giết khoảng 200.000 người và khiến cho countless ờ, không đếm nổi số người đấy nhỉ là bị wounded và homeless bị mất nhà cửa và bị làm sao đó thì đây chắc chắn là bị thương rồi gặp phải những cái tai nạn đấy nhỉ vậy thì ở đây poor là nghèo này imprison là đi tù này còn surfer là chịu đựng cái gì đó này vậy thì đáp án đây chính xác là D là bị thương rồi đúng không ạ bị thương ok tiếp Câu số 4 The bomb exploded in the garage. Fortunately, no one hurt. Câu số 4 nào. The bomb exploded in the garage. Fortunately, no one hurt. Hôm nay không ngủ trưa, tối buồn ngủ à? Ờ đúng rồi, thực ra thì uh, các bạn nên ngủ trưa. Khoảng 15 đến 30 phút được thế biết là có một số nơi thì ví dụ ở nước ngoài thì họ không ngủ trưa nhưng mà đấy là tùy văn hóa từng nơi thôi với là chế độ ăn uống của họ là trong bữa trưa thường họ không ăn tinh bột thế nên họ không bị buồn ngủ còn mình là hay ăn cơm đấy ăn nhiều đồ tinh bột thì ăn xong thì nó tiêu hóa thành đường nó gây buồn ngủ nào ta bán câu số 4 là gì đây cái bom nó đã nổ ở trong cái gara và rất là may không ai bị thương đấy nhỉ vậy thì nổ đáp án đây sẽ bằng với when off các bạn nhé when off với nổ hoặc là chuông đồng hồ thì nó có nghĩa là gieo chuông Đấy, nó có hai nghĩa như vậy Put on mặc cái gì lên, thấy nhờ Get out đi ra ngoài, keep up là theo kịp cái gì đó, không đúng Ok à, Ngủ chưa một tiếng được một tiếng nói chung cứ từ một tiếng trở xuống thôi Đừng ngủ nhiều quá thành hai tiếng thì nó không hay, đúng không? Nó cũng uh, ngủ nhiều quá nữa nó cũng chẳng giải quyết được câu chuyện gì cả Đấy, ý thế Câu số 5 Smoking has been banned in public places in some countries smoking has been banned in public places in some countries. <coughs> ờ thầy cũng bị một cái bệnh giống như các bạn đó là thầy mà không ngủ trưa thì đến chiều cảm giác nó nó rất là đơ máy đấy nhỉ mình làm gì thì mình vẫn làm được thôi nhưng mà cảm giác nó không tỉnh táo nữa nên là bao giờ thì thầy cũng cố gắng ngủ trưa take a nap thôi khoảng 15 phút 20 phút thì dậy ôi sau chiều lại tỉnh như sáo cái đúng không ạ thực ra ở đây các bạn sẽ có nhiều bạn chọn là limited và restricted tức là nhưng mà cái khu vực mà limited hoặc là restricted thì nó lại theo kiểu nghĩa là bị hạn chế hạn chế tức là sao có thể là hạn chế với trường hợp của người này nhưng người khác thì vẫn được làm điều ấy ví dụ như có cái biển báo là ghi là restricted area tức là khu vực hạn chế ra vào thì không phải tất cả mọi người đều bị cấm mà là chỉ một số người hoặc là phần đông bị cấm thôi còn những người có nhiệm vụ vẫn được vào ví dụ thế thì cái này nó chỉ mang tính là hạn chế hoặc là cấm một số nhất định thế còn là ờ, ở đây là ban là bị cấm một cách hoàn toàn cái việc hút thuốc đã bị cấm hoàn toàn ở nơi công cộng ở một số quốc gia tức là cái này đã trở thành luật rồi vậy luật thì phải là made illegal các bạn nhá còn restricted và limited nó chỉ là hạn chế thôi được nhá câu 6 còn đây là cả countries cơ mà trên toàn quốc gia tức là phải có luật đó ok chưa Câu số 6 They had to delay their trip because of the bad weather Đường link trong ờ, phần để tư vấn khóa online các bạn cứ ấn vào trong phần uh, mô tả nhé Thì sẽ có thể và các chị trợ lý sẽ tư vấn cho các bạn lịch học đấy nhờ Ngoài việc chúng ta học online thì chúng ta còn có cả uh, chương trình học live VIP hai buổi một tuần để hỗ trợ các bạn học thêm đấy nhá Câu 6 nào Câu này dễ rồi đúng không? Delay thì bằng với put off thôi Tức là trì hoãn Đó Thực ra để thi tiếng Anh các bạn lên được 8 điểm thì nó không không chưa cần đòi hỏi đến trí thông minh mà chỉ cần các bạn chăm chỉ và học những kiến thức cơ bản là ok rồi. Đấy. Còn khi các bạn lên đến 9 thì bắt đầu mới cần đến sự thông minh và có gì đó xuất sắc được nhỉ? Get through tức là mình trải qua cái gì đó này, keep up with theo kịp, go over ok không nghĩa gì câu số 7 ờ, <coughs> The organization was established in 1950 in the USA. Câu số 7 nào. Established. Established <coughs> bằng cái gì nhỉ? Đúng không? Establish bằng với setup thôi, đúng không? Ừ. Còn make out thì nó bằng với understand Hoặc là ai đó mới gặp nhau mà đã hôn nhau thì cũng gọi là make count rồi nhỉ? Đấy, ok Come around tức là thay đổi quan điểm về cái điều gì Họa put on mặc lên đó. Cái tổ chức này đã được thiết lập vào năm 1950 ở nước Mỹ Xong Câu số 8 It took me a very long time to recover from the shock of her death Set up thành lập chuẩn luôn Tiếp câu số 8 câu 8 đó các bạn 8 bạn chọn gì đây đúng rồi 8 đáp án là C nhá là mình vượt qua được một cái có thể là một cú sốc nào đó trong cuộc đời đấy nhá. uh, it took me a very long time nó khiến tôi mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được cú sốc trong việc là sự qua đời của cô ấy turn on và tắt cái gì đi này take on là nhận đảm nhiệm một cái việc gì đó keep up with là theo kịp xong câu số 9 many young children are spending large amounts of time watching the TV without being aware of its detrimental to their schoolwork câu số 9 nào Câu 8C chuẩn rồi, câu 9. Đây những cái bài rất là cơ bản của các bạn thôi đúng không? Để mình tổng ôn. 9 đáp án là gì? Ok, detrimental chắc chắn là có gây hại rồi đúng không? Vậy đáp án này sẽ là A. Advantage là lợi thế này, support này, hỗ trợ này, benefit là lợi ích như vậy ba cái từ sau đều có nghĩa là tích cực. Chỉ có A là tiêu cực thôi. Có rất nhiều trẻ em là đang dành rất nhiều thời gian để xem tivi mà không hề biết đến những tác hại của nó đến việc học ở trường. Giờ thì các bạn ít xem tivi hơn nhưng các bạn lại dành thời gian cho Facebook nhiều đúng không? To prepare for your job interview, you should jot down your qualifications and experience as well as some important information about yourself. nào câu số 10 là các bạn để mà chuẩn bị kỹ lưỡng cho một buổi phỏng vấn việc làm này bạn nên gì đó xuống những cái qualification là những phẩm chất và kinh nghiệm của bạn cũng như những cái thông tin quan trọng về bản thân bạn thì như vậy đây rõ ràng là write down thấy chưa tức là viết xuống ừ put down thì có nghĩa là mình đặt một cái gì đấy xuống thôi các em ạ chứ nó không phải là một phrasal verb đấy nhỉ write down viết xuống jot down đấy, đồng nghĩa với nhau viết xuống viết lại cái gì ok câu số 11 the girls were deeply affected by that sentimental movie vậy thì affected nó đồng nghĩa với gì đây các bạn cứ chăm chỉ học tiếng Anh ít nhất một giờ thầy mỗi ngày nhưng trong khóa VIP thầy thì thầy yêu cầu các bạn là 2 giờ thì kiểu gì điểm hết kỳ 1 lại cũng là 8 9 vậy thôi thấy nhờ thì đại học thì sẽ 8 9 cộng là cái chắc tiếng Anh nó có một cái hay so với các môn học toán lý hóa đó là gì nó không yêu cầu sự thông minh chỉ cần các bạn chăm chỉ và học đúng những cái gì được hướng dẫn theo một lộ trình bài bản đầy đủ là các bạn xong và khi đã đạt được cái ngưỡng điểm cao rồi thì nó rất không có chuyện là học tài thi phận giống các môn khác ừ văn thì cũng cần phải trúng tủ nhưng tiếng anh thì thầy nghĩ là không cần cứ học tốt là ok thôi trúng tủ hay lệch tủ thì nó cũng lệch nửa điểm một điểm nó không thể dụng quá nhiều giống như các môn khác được các môn khác là đề này đề kia là chết nhưng mà tiếng anh thì nó không quá đến mức như vậy nên là càng học sớm thì càng tốt các bạn nhé nào ở đây ý, thì cái cô gái này đã bị ảnh hưởng một cách sâu sắc bởi cái bộ phim là rất là sentimental rất là cảm động thì bởi vì đây là bộ phim mà mang tính cảm động thì người ta có thể dùng influence cũng được ngoài ra có thể dùng cả touch đấy là nhờ touch có nghĩa là chạm vào được trái tim của ai đó thì cả hai cái từ này đều có nghĩa là ảnh hưởng và cảm thấy cảm động vậy đáp án là a và c đều đúng các bạn nhé ok có ai chọn đến c không thầy không dùng insta đâu thầy chưa. thầy là thế hệ già rồi chả biết insta là cái gì nói chung là dùng cái những cái phần mềm nhiều nó phức tạp lắm mình không thích dùng thời gian đâu mà dùng cả ngày ngồi soạn giáo án rồi đi chữa bài đã, đã thấy hết ngày rồi các bạn ạ <coughs> Helen Keller, blind and deaf for, from an early age, developed her sense of smell so finely that she could identify friends by their personal odors. Câu số 12 rất cơ bản đúng không để các bạn ôn lại được kiến thức của mình không hề có một chút gì là đánh đố ở đây hết cả câu 12 nào đấy các bạn chọn B nhiều nhá Helen Keller này người này vừa bị blind và bị deaf blind là mù deaf và điếc đúng không từ cái độ tuổi rất là còn nhỏ và đã tự phát triển những cái giác quan về mùi hương của cô ấy một cách rất là tuyệt vời thế nên cô ấy có thể xác nhận được bạn bè của mình với cái mùi cá nhân của họ mùi cơ thể cá nhân ấy odor là mùi như vậy thì nếu các bạn chọn classify là phân loại này các bạn chọn communicate with thì cũng giao tiếp cùng này cũng là không được các bạn chọn describe là mô tả không được làm sao có thể giao tiếp với bạn bè bằng cái mùi hương của họ được chỉ có thể nhận ra thôi vậy đáp án là D nhá odor là mùi mùi cá nhân ok chưa vậy là D nhá Câu này sai nhiều đấy đúng không ạ? Tiếp câu 13. The life boat rescue the crew of sinking ship. The lifeboat rescued the crew the crew of sinking ship. Câu số 13 các bạn chọn thì đây. 12D đúng là chuẩn đấy. Quên là định thi uh, thi nhỉ? Thi viết không đúng không? nói chung học tiếng anh ổn thế là ổn rồi cao nữa là được với lại <laughs> đừng có bật khách hàng không nhớ khách hàng lại tát cho <laughs> mà đừng tát khách hàng tát thì cũng đừng đánh lại nhờ nếu mà muốn ở lại trong nghề lâu <laughs> nói chung là làm ngành tiếp viên hàng không là một này làm ngành check in ở sân bay làm ngành tiếp tân ở khách sạn là ba thì thấy đều có cơ hội là tiếp cận với rất nhiều các bạn làm ở những vị trí đó thì đều thấy có một cái là các bạn phải có một cái tính nhẫn nhịn rất là cao hơn người đấy thực sự là hơn người bởi vì làm những công việc đó đôi khi gặp những phải những người người ta còn tổng xì vả mình cơ có khi họ sai nhưng mình vẫn phải dịu dàng để lắng nghe đấy. nào 13 chọn gì đây rescue là cứu cứu ai đó thôi đấy nhờ cứu cứu vậy thì pick up là đó này không đúng provide food for là cung cấp đồ ăn look for tìm kiếm vậy save life xong uh, ờ, lifeboat là cái tàu cứu sinh đã cứu rất là nhiều thủy thủ trong cái con tàu đang bị chìm. Câu 14, the most important thing is to keep yourself occupied. Vậy thì 14 là gì? Tiết 14. The most important thing is to keep yourself occupied. điều quan trọng nhất là phải giữ cho bạn gì đó các bạn chọn gì đây ừ, câu này các bạn vẫn có nhiều người nhầm đấy đúng không cái từ occupy là bản chất là đã được giữ chỗ được chiếm chỗ thế nếu mà bản thân mình mà bị giữ chỗ chiếm chỗ thì rõ ràng nó không thể nào là comfortable được không thoải mái nó cũng không thể nào là tự do được nó cũng không thể nào là thư giãn được bị chiếm chỗ thì lấy đâu thư giãn nó là gì nhỉ bị busy tức là bị bận rộn điều quan trọng là hãy giữ cho bản thân bạn bận rộn ừ. các em nghe thì có vẻ điều đúng không vì các em đang là học sinh thì các em rất là chán học thế nhưng mà thực tế thì sau này khi mà cuộc sống nó có quá nhiều điều phải suy nghĩ ấy, thì đôi khi bận rộn để giúp cho người ta quên đi những cái điều mà người ta cần phải nghĩ đấy You can withdraw money from the account at any time without penalty. Thế nên tại sao trong cuộc đời với những người mà bị bồ đá hay người yêu đá thì sau đấy họ thường rất là giỏi vì là họ phải bận rộn để quên đi người yêu. <laughs> thế nên có đứa tìm cách học giỏi bằng cách là có người yêu xong rồi bảo người yêu đá mình nhỉ <laughs> penalty sẽ là gì các bạn nào câu số 15 penalty trong chương trình live vip của thầy hiện tại thầy đang cho học ngữ pháp và theo chuyên đề và có một buổi là để đọc dịch luôn để nhờ hướng dẫn đọc dịch và tôi vựng luôn thế còn khi mà sang đến tháng 10 này sẽ có một buổi nâng cao nhé thì các bạn có thể vào học càng sớm thì nó sẽ càng tốt cho các bạn đấy nhỉ có khóa online và kết hợp với chương trình live vip hai buổi một tuần câu 15 các bạn chọn thì à ok bạn có thể rút tiền ra khỏi cái tài khoản này bất cứ lúc nào mà không hề bị phạt penalty là phạt phạt đây tức là phạt tiền thôi còn nếu mà charge mà theo tiền thì người ta lại dịch là tính tiền dịch vụ chứ người ta không phải là phạt đang nói đến chuyện tiền nong nhá tính tiền dịch vụ đúng không ạ đấy loss là bị mất tiền này thì với đáp án phạt thì liên quan đến punishment thôi offense là mình xúc phạm ai đó vậy thì C mới là chuẩn các bạn nhé ok rồi mình xong phần đồng nghĩa thì chuyển sang cho về phần trái nghĩa nào trái nghĩa nhá đi thi nhớ để ý xem nó viết đồng nghĩa hay trái nghĩa để làm nhá câu 16 As an executive director of a big company, she is a woman of extraordinary intelligence. em mình chiếm tivi nên chỉ nhớ là tố hữu một đời thơ à các bạn cũng học văn cả đề thi đúng không ừ. đúng rồi penalty là đá phạt đấy chuẩn nó chính là từ này đấy mà Việt Nam mình hay gọi là penalty hiểu chưa đấy. thì đấy là đều lấy từ tiếng nước ngoài về Thế sau này thầy thấy phát hiện ra là có nhiều từ lấy từ tiếng Anh sang lắm nhưng mà thầy bây giờ thì tự nhiên thì thầy không nhớ ra ngay được, hiểu chưa? thế lúc vâng, nào thầy nhớ ra thì sẽ nói nào ở đây mình thấy nhá uh, executive director là giám đốc gọi là điều hành luôn đấy đấy nhỉ của một công ty lớn thì cô ấy là một cái người phụ nữ mà có trí thông minh tuyệt vời như vậy tuyệt vời thì nó sẽ trái nghĩa với cái từ tầm thường thôi vậy đáp án đây sẽ là b moderate đấy nhỉ còn remarkable cũng là một cách đáng kể nhiều này sufficient là đủ đủ tốt đủ giỏi này little thì nó có nghĩa là ít nhưng nó lại không đi với thông minh đấy nha vậy phải là b little thì là ít nhưng mà để chỉ lượng cơ cho đi với thông minh thì nó không ai không người ta không sử dụng little intelligence đấy được ít nước này ít tiền này thì được ok ít lúa ít gạo ít cát thì được nhưng còn thông minh thì đây là chỉ mức độ giỏi bình thường hoặc là dốt thì là moderate là bình thường quá tầm thường đấy nhỉ câu 17 We have been out of touch him since we moved to London. Out of touch with nhé. Ok, bổ sung tại cái đấy. à, cái từ nào mà khó thì thầy sẽ ghi lại còn đâu thầy sẽ nói thế thì nó đi được nhanh nhiều câu hơn này nhá mà thực ra đấy là cũng giúp cho các bạn là có thể tiết kiệm một thời gian vì thầy biết là sau khi mà các bạn học thầy xong thì các bạn đi học rất là nhiều các môn khác nữa đúng không ừ. thế cái gì mà thực sự không cần thiết thì hạn chế đi để các bạn có thêm nhiều thời gian hơn nữa câu 18 nào à 17 sorry 17 đáp án đây là keep contact with nhé các bạn nhé còn nếu các bạn chọn contact with là chưa chuẩn contact with thì nó lại là tiếp xúc với cái gì ở đây là giữ liên lạc cơ còn đây là mất liên lạc đây là giữ liên lạc này đấy livestream lại bắt đầu bị giật rồi đấy ok chúng tôi đã mất liên lạc với anh ấy kể từ khi anh ấy chuyển đến London đó câu 18 The consequences of the typhoon were disastrous due to the lack of precautionary measures. Câu 18 nào. Bị lag đúng không? Thì biết vừa nãy bị giật một phát. Không biết tí có bị không? Hậu quả. ấy biết ngay mà các bạn lại tèo rồi người ta đang hỏi cái gì đấy các bạn opposite mà các bạn lại đi comment vào hết những cái nghĩa uh, vào những cái nghĩa đồng nghĩa rồi disastrous là mang tính thảm họa thì trái nghĩa nó phải là có lợi chứ c chứ cái hậu quả của cái trận gọi là typhoon là cơn bão đấy nhỉ này rất là mang tính phá hủy bởi vì là nó thiếu đi những cái biện pháp phòng ngừa vậy thì trái nghĩa phải là beneficial thì các bạn cứ chọn severe là cùng nghĩa thôi còn đâu damaging cùng nghĩa còn đâu physical thuộc về vật lý thì không đúng được nhờ Đấy, nên đi thi phải hết sức để ý xem nó đang hỏi cái gì nhá đúng không câu 19 synthetic products are made from chemicals or artificial substances tiếp nào câu số 19 nào rồi phải tỉnh táo 19 synthetic nó bằng với artificial thôi thế nhờ hai từ này đồng nghĩa với nhau có nghĩa là nhân tạo vậy thì trái nghĩa nó sẽ tự nhiên natural xong những sản phẩm mà tạo ra bởi con người ấy, thì được làm từ chất những cái chất hóa học hoặc là những cái hợp chất mà nhân tạo thôi Đấy, man made là đồng nghĩa này xong A tự nhiên chuẩn nha các bạn câu số 20 Doctors have been criticized for their indiscriminate use of antibiotics <coughs> Nào tiếp câu số 20 Cố lên cái chăm chỉ học từ phát đến cuối năm là điểm cao ngay ấy mà Các bạn chỉ cần học thầy không cần học của ai nữa đâu Thực ra thầy không phải đây là thầy khuyên các bạn bởi vì là thầy sợ các bạn học người khác mà là cơ bản này này các bạn học một môn mà hai người thì các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để học đi học lại những thứ mà người khác đã dạy rồi đó thế trong khi chúng ta đi một cái lộ trình dọc thì chúng ta đi dọc như thế hết các bạn có thời gian để làm đề ôn lại nó nhiều hơn được nhá ngày xưa với mỗi môn thì thầy cũng chỉ học một người và thường có những cái môn là thầy không học ai thầy tự học nó tiết kiệm rất nhiều thời gian thầy nhá indiscriminate thì có nghĩa là gì discriminate là mình phân biệt tức là phân biệt tức là mình có chọn lọc vậy indiscriminate tức là không phân biệt không có chọn lọc dùng bừa bãi những cái người bác sĩ ngày nay bị chỉ trích rất là nhiều vì cái việc sử dụng bừa bãi những cái chất mà liên quan đến kháng sinh thế nên tại sao mà nhiều người lại bị nhờn thuốc ấy đúng không vậy thì trái nghĩa với việc là bừa bãi thì nó sẽ là việc sử dụng một cách có chọn lọc đấy selective tức là có chọn lọc có điều chỉnh mang tính chọn lựa ra để mà dùng phù hợp với từng người còn discipline thì mang tính kỷ luật thì không đúng kỷ luật thường dùng với quân đội này hoặc là những cái gì để chúng ta làm thành thói quen ok đấy còn wholesale tức là bán thì nhà bán buôn Đến nào mà xác định học theo thầy đến già thì rất là ok luôn bởi vì đã xác định là hiểu nhau và hợp với cách học rồi thì các bạn chỉ cần học theo một người thôi chăm chỉ làm đúng như thầy nói thì các bạn tiếng anh không có gì phải nghĩ cả đấy nhỉ? unconscious là bất tỉnh còn sợ nhất là cứ nghe lời khuyên của người này như này xong hôm sau lại học theo cách của người khác lại như thế khác và sau đó bị mâu thuẫn nhau và bị rơi vào một cái biển thông tin các bạn biết là biển thông tin nó kinh khủng như nào rồi đúng không ạ cái thời đại ngày nay thì người ta không phải là thiếu thông tin mà bị thừa thông tin và những gì bạn biết thì đôi khi lại là những cái gì chính là những cái chống lại bạn giúp cho bạn không giỏi được Đấy. sau này các bạn sẽ có những cái giai đoạn rơi vào những hoàn cảnh như vậy tức là vì bạn biết cái điều này dẫn đến điều đó khiến bạn không giỏi được chứ không phải là vì bạn không biết câu 21 slavery nào chưa ai comment câu 21 đúng không ở đây mình thấy là abolish tức là được loại bỏ à, chế độ nô lệ được loại bỏ ở nước à, nước Mỹ ở thế kỷ thứ 19 tức là kết thúc chế độ nô lệ người da đen không làm nô lệ nữa thì thấy mình sẽ thấy là eradicate và eliminate hai từ này sắp xỉ bằng nhau tức là loại bỏ và bài trừ cái gì thế còn require là yêu cầu thì chưa chính xác lắm đáp án là institute institute có nghĩa là mình thiết lập lên một cái gì đó institute eliminate lại đồng nghĩa thôi các bạn lại chọn nhầm rồi ở đây đang chọn là opposite mà đấy nhỉ ừ. Hi hi i I'm tired because I went to bed late last night. About this loại bỏ, đúng nào tôi rất là mệt mỏi bởi vì tôi đã phải went to bed late là tôi đi ngủ muộn tối ngày hôm qua vậy thì trái nghĩa nó sẽ là gì đây stay up late đấy nhờ tức là chúng tôi thức khuya đúng không ok rồi thức một cái là đi ngủ keep off là tránh xa khỏi cái gì đó put out là đưa ra ngoài put out nó còn một nghĩa nữa tức là sử dụng với những người phụ nữ mà dễ dãi nhá tức là <laughs> put out tức là mình đi lừa mình đi úp sọt ai đấy hiểu không nhỉ dễ dãi vai đó cho cái chuyện là có một mối quan hệ là one night stand vân vân thì đấy anh nhờ thế đấy gọi là put out nhưng mà nghĩa đấy thì nó ít dùng trong bài thi nên thầy không giới thiệu nhiều đấy, ok câu 23 bring up something tức là bắt đầu nói về cái gì câu số 23 drivers are advised to get enough petrol because Filling stations are few and far between on the highway. Nào tiếp Câu số 23 Drivers are advised to get enough petrol 23 đáp án A à Đúng rồi những người lái xe được khuyên là hãy gọi là bơm đầy đủ xăng vào trước khi à bởi vì là những cái filling station là những cái trạm đổ xăng rất là khó tìm trên đường cao tốc tức là rất là cách xa nhau vậy trải nghiệm cho nó sẽ là easy to find nhá ok còn b difficult to access lại là đồng nghĩa rồi các bạn dễ tiếp cận đồng nghĩa à nhá rồi chuẩn rồi tiếp Câu 24 We managed to get to the school in time despite the heavy rain. We managed to get to the school in time despite the heavy rain. chúng tôi manage chúng tôi cố gắng để đến được trường học in time tức là đúng giờ bất kể là việc trời mưa vậy thì in time đúng giờ nó sẽ trái nghĩa với gì nhỉ later than expected đúng rồi muộn hơn so với dự kiến chuẩn vậy thôi đúng không câu 25 sorry I can't come to your party I'm snowed under with work at the moment sorry I can't come to your party I am snowed under with work at the moment. <clears throat> Hôm qua thầy đã có một buổi giải thích là in time và on time rồi, thế nên là hôm nay thầy sẽ không nói lại rồi nha. Còn nếu mà hôm sau nữa thì thầy sẽ nói lại nha. Chứ còn trong bài này là không có on time nên thầy không giải thích ở đây nữa. Hôm khác thầy sẽ nói lại sau. Câu 25 Sorry I can't come to your party Rất là xin lỗi tôi đã không thể đến được bữa tiệc của bạn này Tôi đã bị gì đó với công việc à, Tại thời điểm bây giờ Còn bạn nào mà còn nhớ hôm qua thầy đã à, giải thích rồi Thì có thể là comment lại để cho bạn hiểu đúng không ạ Buồn thì em cũng phải chịu thôi Em cứ theo dõi thường xuyên thì em biết Chuyện em buồn hay không nó không có liên quan đến thầy Thầy phải phục vụ số đông rồi nha chứ không bây giờ cứ đùng một phát giải một bài như vậy xong rồi là các bạn cứ lần lần hỏi lại những câu nó không liên quan thì nó không đi vào cái chủ đề chính nào à, rất là xin lỗi tôi không thể đến được cái bữa tiệc này tôi đã bị rất là bận rộn rồi snow under with bận ngập đầu ngập mặt tuyết rơi này ngập đầu ngập mặt đấy nhờ với những công việc tại thời điểm hiện tại như vậy snow under with tức là rất là bận rộn thì trái nghĩa với nó sẽ là gì free from b các bạn nhá đấy còn relax thì nó chưa chuẩn đâu BG thì là đồng nghĩa thôi Cái này đồng nghĩa Ok Câu 26 About 90% of all animals are invertebrates which can live anywhere but most like the starfish crabs live in the ocean. Câu số 26 các bạn chọn gì đây? thầy thầy không có cái thói quen là cứ chiều học sinh quá không ạ chiều quá là hư ngay mình chiều mức độ vừa phải thôi Tại vì các em đều có năng rất là trẻ các em cần một người định hướng cái tư duy cần một định hướng cách suy nghĩ và cái lối sống thế nên là không phải là cái gì mình cũng chiều được đúng không ạ nó sẽ tạo thành ra những cái rất là vô kỷ luật mà người trẻ là không có kỷ luật thì các bạn biết thế nào rồi đúng không thường bây giờ chúng ta thấy là một xã hội đang tồn tại với rất nhiều người sống theo cách rất là vô kỷ luật đúng không ạ rất là vô tổ chức ok nào có 95% số các loại động vật là không có gì đó và họ chúng nó sống ở bất cứ đâu nhưng mà hầu hết giống như là những cái con sao biển con cua thì nó sống dưới đại dương invertebrate là không có xương sống Vậy thì trái nghĩa với nó sẽ là có xương sống nhá With backbones Con cua là không có xương sống đúng không em Thế còn ribs là xương sườn thì chả liên quan <laughs> Người ta không phân biệt giữa xương sườn và không xương sườn ừ. Invertebrate Là không có xương sống Con cua không có xương sống mà Vậy thì trái nghĩa với nó sẽ là có xương sống D Đó The bank announced that it was to merge with another of the high street banks à thế à đúng không ừ. đó thế rất là nguy hiểm các bạn cứ để ý nó thêm các cái tiền tố in với không in vào ân cái thứ vào là rất dễ sai đúng không nó làm cho mình bị rối trí lên hoặc là dis đấy những cái tiền tố đấy là các bạn phải hết sức cẩn thận merge là sát nhập thì trái nghĩa sẽ là separate à, ngân hàng đang thông báo về cái chiến dịch của nó sẽ kết hợp với một ngân hàng khác ở High Street Bank là trên cái con đường gọi là đại lộ tài chính đấy nha associate là có liên quan này cooperate là kết hợp này assemble có nghĩa là lắp ráp lại à, không đúng câu 28 our farmland was very adjacent to the river which is quite an advantage especially in the dry season. Câu 28 các bạn chọn gì đây? Adjacent hai bảy mà không biết gì là căng nhá hai bảy mà không biết gì là từ vựng ờ, thực sự là rất căng luôn đấy đúng không ạ nào 28 chọn gì nào các bạn cái ờ, khu đất trồng trọt farmland thì rất là gì đó với dòng sông thế nên đây thực sự là một cái tiện lợi và đặc biệt là trong cái mùa mưa à, trong mùa khô như vậy thì chắc chắn là adjust nó sẽ là gần rồi adjacent là gần đúng không nó bằng với near vậy trái nó sẽ là distant far đấy thế thôi không ai chọn đáp án khác đúng không thầy không giải thích nhá handy for có nghĩa là thiệt thòi inconvenient là không tiện lợi disadvantage không có lợi thì giống nghĩa rồi câu 29 names of people in book were changed to preserve anonymity anonymity câu 29 nào à, không biết mỗi từ merge này ờ à, thế thì ok ừ, được thầy tưởng là không biết hết các từ kia là chết không biết cái đáp án thì được không biết đáp án thì không sao bởi vì là thế thì mình mới cần học mà đúng không em thế không sao cả đấy à đúng rồi thì có nghĩa là ẩn danh hoặc là các bạn có thể là ghi là bí danh tức là giữ bí mật về cái danh tính này nha tên của những người trong cuốn sách đó đã được thay đổi để mà giữ được cái bí danh của họ đấy, vậy thì đáp án ở đây là gì preserve trái nghĩa sẽ review tiết lộ reveal nghĩa tiết lộ conserve bảo tồn bảo quản cover che phủ presume cũng là mang tính gọi là che phủ bảo quản cái gì giả định cái gì đó đúng không ạ presume giả định không có thật câu 30 We are now a 24/7 society where shops and services must be available all hours. Câu 30 nào các bạn. một xã hội 24 trên 7 là xã hội mà lúc nào cũng thức đúng không ạ tức là rất là năng động vậy thì trái nghĩa với nó xem một xã hội rất là inactive xã hội bị động không năng động nơi mà những có những cửa hàng và những dịch vụ thì luôn luôn có sẵn trong mọi thời gian all hours xong ok chưa rồi như vậy mình kết thúc các bạn nhé đấy các bạn thấy không học như vậy rất là hiệu quả một buổi đi học chính thức trên lớp thì chưa chắc các bạn đã xử lý được nhiều những cái bài tập như là các bạn học online tự học ở nhà đâu bởi vì là đi học thì các bạn sẽ mất công nghe giảng và phải chờ các bạn khác làm bài rất là nhiều còn học ở nhà thì các bạn chủ động xem lại ôn tập các thứ ok đó không hiểu thì có thể vào live vip thầy giải thích thêm như vậy hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây ở tại nhà mỗi hôm mình học chút một chút một như vậy thì mình sẽ nhớ rất là lâu thay việc nhồi nhiều nhưng mà lại không tiêu hóa được kiến thức hẹn gặp lại tất cả các bạn và nhớ là hãy theo dõi thầy trong cả năm để đạt điểm số cao môn tiếng anh những ai có điều kiện thì có thể đăng ký vào khóa vip và khóa online để học và những bạn đã đăng ký online khóa vip của thầy các em có thể là bỏ đi học thêm nhé không cần đi học thêm đâu chắc chắn luôn điều đó ok à, hôm nay đúng rất nhiều vậy tốt rồi à, chúc mừng bạn nhá chúc mừng bạn nam đã win like cho bạn cái đó, cố gắng lên nhé em nhá không tính 20 phút đầu thì sai hai câu vậy cũng tốt được nhờ 7 cộng tốt rồi cố gắng lên nhá đó cứ như vậy chăm chỉ đều đặn có thời gian vào học trong khóa của thầy học thêm cả đọc hiểu và luyện đề nữa nhá rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn những buổi tiếp theo bye bye